Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thượng thừa cổ xưa của Phật gia, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra tại Trung Quốc năm 1992. Đại Pháp dạy con người tu tâm theo nguyên lý chân thiện nhẫn và luyện thân qua năm bài công pháp khí công của Phật gia. Do hiệu quả tốt đẹp đối với tâm tính và sức khỏe của người tham gia tu luyện chỉ trong 7 năm, từ năm 1992 đến năm 1999, số người học tăng nhanh chưa từng có tiền lệ, hơn 80 triệu người. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân do lòng đố kỵ, nỗi lo sợ hoang tưởng về quyền lực và sự độc tài của mình – đã ra lệnh xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và bức hại đến chết các học viên Pháp Luân Công bằng nhiều hình thức giả man, kể cả mổ cướp nội tạng khi người còn sống. Không những đàn áp trong nước mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã vươn vòi ra thế giới, dùng lợi ích kinh tế và nhiều lợi ích khác để chính quyền các quốc gia khác can nhiễu và bức hại Pháp Luân Công. Thời gian đầu, Pháp Luân Công gặp rất nhiều khó khăn và kỳ thị, vì trên thế giới chưa ai biết gì về pháp môn này. Lại nghe bộ máy truyền thông công suất lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt du khống bôi nhọ Pháp Luân Công trên toàn thế giới để hợp thức hóa và biện minh cho hành vi sai trái của họ, đồng thời gây nên sự hiểu lầm và kỳ thị của con người đối với pháp luân công sự thật vẫn là sự thật vì pháp luân công không phải là tôn giáo không có trụ sở không ghi danh không thu phí không có quy định về thời gian địa điểm tu luyện giữa đời thường người trẻ tuổi lập gia đình bình thường không phân biệt giai tầng xã hội ai đang làm gì thì vẫn cứ làm việc của mình người theo học vẫn phải tuân thủ luật pháp quốc gia và làm tròn nghĩa vụ công dân của mình. Ai thích thì vào tu luyện, không thích nữa thì tự rời đi, tất cả đều là tự nguyện, rất phù hợp với cuộc sống của con người hiện đại. Nên ngày càng có nhiều người dân trên thế giới đã bước vào tu luyện. Người truyền người, tâm truyền tâm, bằng chính sự tốt đẹp của Đại Pháp qua thực tế, họ đã chứng thực được rằng thật tuyệt vời và kỳ diệu. Những gì họ nhận được từ tu luyện Đại Pháp là cực kỳ trân quý mà trước nay chưa từng có. Hoàn toàn không giống với bất kỳ điều gì như đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền du khống về pháp môn này. Suốt hơn 20 năm, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới, không quản khó khăn nguy hiểm, đã dùng thiện tâm và các hình thức ôn hòa để nói rõ sự thật với mọi người rằng Pháp luân Đại Pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt. Chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, bức hại du khống học viên Pháp luân Đại Pháp là không đúng, là vi phạm nhân quyền. Những học viên này cũng yêu cầu mọi người hãy giúp đỡ, góp tiếng nói chính nghĩa của mình, kêu gọi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công bằng cách ký tên thỉnh nguyện Việc làm này không phải là làm chính trị, vì học viên Pháp Luân Công không bảo ai phải làm gì nguy hại đến sự an toàn của chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc hết. Họ chỉ yêu cầu cho họ quyền được sống và tự do tín ngưỡng như một con người mà thôi. Điều đó đúng với hiến pháp của tất cả quốc gia trên thế giới, kể cả hiến pháp của Trung Quốc. Học viên Pháp Luân Công cũng không thù hận, mà trái lại Họ còn dùng thiện tâm giảng rõ chân tướng để các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc không làm điều ác. Khi ai đó bị người khác xâm hại tự do và sinh mạng, người bị hại hô lên, cứu tôi giới thì bị cho là làm chính trị. Như thế có đúng không? Qua hành động đàn áp bức hại Pháp Luân Công, chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự bộc lộ rõ bản chất thực của mình cho toàn thế giới biết. Hiện nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đã kêu gọi chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt vi phạm nhân quyền đã kéo dài suốt hơn hai thập kỷ qua. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, dạy con người làm điều tốt và trở thành người tốt, sống vui khỏe, nội tâm an hòa, dị tha, luôn nghĩ cho lợi ích của người khác. Thực tế đã có trên 100 triệu người không phân biệt sang hèn, giai tầng xã hội, tuổi tác lớn nhỏ của các quốc gia trên thế giới đã chứng thực được điều đó. Nếu Pháp Luân Công không bị bức hại, bồi nhọ, dối trá gây hiểu lầm và kỳ thị, thì số người được hưởng lợi ích từ Đại Pháp không chỉ là con số 100 triệu. Như vậy người bị hại không chỉ có học nhiên pháp luân công mà còn là rất rất nhiều con người thế gian nữa. Bạn chọn lối đi nào cho tương lai? Thiện hay ác? Tốt hay xấu? Một chính quyền chỉ vì tư lợi mà không việc ác nào không làm hay một Phật Pháp từ bi, dị tha, luôn cứu giúp mọi người bất dù lợi thì luật nhân quả ứng nghiệm cái ác sẽ bị đào thải và cái thiện sẽ được thần Phật cứu giúp độ trì thiên tài dịch quả là để cảnh tỉnh con người thế gian không có gì là ngẫu nhiên hết đừng để mất cơ duyên quý báu bạn nhé pháp luân đại pháp hảo chân thiện nhẫn hảo